Hello xin chào mọi người quay lại kênh người lao động hát nở của mình nha Hôm nay trên tay mình có một em à, uh, Lumax Party Mix Cái con này là con hàng lướt qua sử dụng Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối con này với Vitua DJ Thì nếu mà là máy mua máy cũ ấy, thì mọi người phải yêu cầu người bán cho mình ấy có một cái key của cái Vitua theo máy để mình mới có thể cài được nhé. còn nếu mà mình à, mới mua ấy thì mình sẽ đăng ký vào thẳng cái trang chủ Numax mình lấy cái key cái đăng ký đấy mình sẽ làm một cái video sau hướng dẫn hôm nay mình chỉ nói về cái con cũ này. con cũ này đầu tiên là mua con cũ này là mình phải yêu cầu người bán cho mình một cái key của Vitor là việc đầu tiên việc thứ hai là vô cùng đơn giản là mình vào cái trang Tùa dj đây com mình tải cái bản vtour 2021 về đấy chờ nó tải về xong là mình à, cài thôi đây sau khi cài xong mình bật lên nó sẽ như thế này mình nhớ là lúc bật phần mềm bị cắm cái con à, máy của mình vào nha đấy nó sẽ có cái giao diện như thế này mình tắt đi tắt đi này ra này ở cái phần này này nó có cái phần enter cái code tức là cái key mà người bán sẽ gửi cho bạn đấy mình ấn vào đây em đánh vào đây mình đánh cái kia vào đây nhá xong mình nhấn ok cái kia này mình sẽ che đi nhá không quay cái kia này sau khi đánh cái kia vào mình nhấn ok ok xong nó sẽ hiện ra như này mình lại tắt đi đấy bây giờ thì cái máy nó nhận rồi này Đấy. ở cái phần setup bên góc phải này bánh răng ở đây nó đang là cái máy trước mình cài nó là Pro 3 thì mình mới đổi lại nhá ở trên này mặc định hết này mình để, cái phần speaker ra này thôi master bây giờ mình chọn lại là con Patimic của mình là kênh 12 cái headphone này mình phải chọn lại thành party mic của mình là kênh báo 34 up lên lên là xong mọi người lưu ý một cái nữa này khi mà mỗi lần mình bật lên mình chơi nó có internet đấy nó hay hỏi là update phần mềm ấy sao mình bật vật không có thì mình ấn là no không được ấn Z nhé ấn Z là nó lên cái bản Pro là mình chỉ chơi được 10 phút thôi đấy là xong nhé như này đã cài xong rồi mình chơi tour mình giống bất kỳ phần mềm khác thôi đấy nhà đang chơi bình thường thôi lên Đấy, lên lên nhá lên này cái nhạc này là cái nhạc YouTube cái nhạc ờ, nhạc DJ mình bật lên thì không có bản quyền mình bật để test máy mọi người đâu Đấy. thì phải cắm cái đường ờ, đường ao này có cái ờ, hoa sen này cái này là đỏ trắng mình cắm ra loa nó mới ra tiếng nhé đẩy kênh lên này dơ ngang lên để giữa này nhớ là phải bạn master nhé master là, là volume tổng khi mà cắm tai nghe vào đây ấn kênh này là nghe bên phải đích phải ấn kênh này nghe đích trái ấn hai bên là nghe hai bên Q gain này là volume của tai nghe bạn lên to nhỏ tùy cái mình muốn nghe to bạn to nghe bé bạn bé cái kêu mic này là mình cứ để kịch bên trái cho mình nha để giữa 12 giờ thì là ấn một bên nó vẫn nghe cái kênh tổng ra nên mình cứ vẫn kịch sang trái cho mình nhớ nút ở giữa nhé kéo nhầm nút master như này mà vẫn kịch sang bên trái là không có tiếng đâu thế thôi còn chơi như nào mọi người chơi theo kỹ năng của mình thôi nói chung nó đơn giản lắm cứ loát bài kéo tempo theo ý của mình loát bài sau ấn sinh bắt cái cái à, cái phím này là cái vinyl mình gắn lên thì mình sờ vào nó sẽ dừng nhạc nó cảm biến mà tắt đi để mình đổi bài nó dễ nói chung là cái con này nó đơn giản lắm chúc mọi người thành công và nhớ là đăng ký kênh và là chia sẻ giúp mình video nhé cảm ơn cả nhà